rồi bắt đầu tới dinh đường Nguyễn các bạn đây là khu uh, ờ, tuyết tăng nước các bạn đây nước đây các bạn ơi nước vô chai vô chai là các bạn hello đây là anh nhớ các bạn ờ. có gì thì nói chai từ hẹn hạ dân bên ai Nguyễn lại quẹt chung trận ta lên hình đẹp trai dưới tàn <laughs> đây đây này hai bọc luôn phải không đó vô bọc bọc các bạn à, tiếp uh, nước cho cô bác đi gửi các bạn ơi lên luôn anh à, đẹp trai nha các bạn à, tiếp tăng đủ nước các bạn ơi và các bạn vào à, xem à, mỗi người cho xin một like và một share một chia sẻ các bạn ơi hãy à, ủng hộ đăng ký kênh các bạn ở đấy người bán thì giờ mà người mua không có bao nhiêu các bạn ơi trời mưa này là thì mấy người mua bán là thua luôn các bạn rồi đến uh, dinh uh, cụ nguyễn các bạn làm gì là ăn uống gì sau này cha mẹ và gia đình ông đâu? xuống làng Tân Thuận tổng An Xuyên nay là xã Tân Tiến huyện Đầm Dơi tỉnh Minh Hải mình uh, đi uh, trưởng thành của ông đúng lúc lịch sử đây hình uh, của cộng nguyện cụ nguyện các bạn ơi nghèo bi thảm nhất vận mệnh của dân tộc ngàn cân treo sợi tóc kẻ thù là bọn thực dân cướp nước phương tây Ông vâng, cụ Nguyễn này con à, cũng đến đây à, à, cũng là ngày dỗ của ông thì con cũng đến đây để quay lại cái kỷ niệm cho cô bác tất cả mọi người vào xem không đây là chiếc thuyền của vệ của nhân dân ba tỉnh miền Đông và Pháp rất hoảng sợ và khủng bố bây giờ trước mình quay hình cụ Nguyễn đứng trên tàu các bạn ơi thời gian này Nguyễn Trung Trực chiến đấu trong hàng ngũ nghĩa quân phía Thanh Nam nhằm bảo vệ vùng Gò Công, địa bàn chính của nghĩa quân là dùng bến nước dọc theo sông Vàm Cỏ Đông. Ngày 10 tháng 12 năm 1861, Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân lập nên chiến công gian dội, đốt cháy tàu Esperan trên nhà Nhật Tảo, làm cho địch thị Văn Nhật Tảo, Nguyễn Chu Trực Sa Quế nhận chức quản cơ do triều đình phong tặng. Theo chế độ phẩm trật quan lại thời Tử Đức, thì chức quản cơ là bậc võ quan được xếp vào hàng chánh tứ phẩm. Ngày 20 tháng 6 năm 1867, Pháp chiếm Vĩnh Long, tiếp đó là lịch các bạn. vào tay giặc chẳng những ông không nghe lệnh của tù đình trở về bình thuận mà trái lại rồi vô cùng à, tới uh, nhà đại ăn các bạn ơi và chỗ à, các thương tiến tiếp tân chuẩn bị lực lượng chờ thời là vâng, vâng, các bạn các bạn nào vào xem xin à, à, mọi người cho mình à, mỗi một người cho một chia sẻ và like các bạn ơi bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm đăng ký kênh các bạn ủng hộ kênh các bạn đây là những món ăn sau luôn các bạn ơi chút xíu rồi mình chở vô ờ, chỗ ờ, ờ, điện tránh điện chỗ ông Nguyễn các bạn cụ Nguyễn À, mình à, sẽ mời các bạn xem những à, quá trình làm những món ăn tiếp đãi trong ngày đại lễ của cụ Nguyễn các bạn các bạn đi vòng ra ngoài sau luôn các bạn ơi ra khu nhà bếp luôn đây là những món ăn đã thành phẩm để lên sẵn lên bàn các bạn quay luôn bốn ơi đó, mỗi người à, công việc các bạn đây là chiên đậu hũ các bạn Ủa, tủ bên kia không biết nấu cái gì làm cái gì mà chắc nấu cơm mệt quá các bác còn bữa nay mình sẽ đi review ờ, giáp luôn cho các bạn xem rất là vui các bạn rồi đến khu ờ, nấu cơm cái gì nè các bạn ơi qua đây tôi nấu cơm luôn các bạn ơi chiên xào nấu canh nấu gì là các bạn lửa hồng mình đi ra ngoài trước đi vòng lại ra trước các bạn ạ giáp với cái nhà bếp rồi trước các bạn ơi mình à, cho mình vô mình à, quay hình cụ à, Nguyễn trong ngôi thờ các bạn tên phát mũa cầm xuống có cánh lưỡi đê nhảy tới đâm cú đi xuống quay hình cụ ảnh các bạn xem nha đây là ngôi chánh điện ngồi chánh trọng ngồi thờ cụ ảnh các bạn giờ đây còn lại tiếp gian chiến thắng nhân túc gạt gia nhân túc phát thở kéo đến ông hùng dưới đó bằng dư sở họ có số củ lâm với hàng dạng thiên la củ số dạng tới đến đây à, con quay để cho những ai không có đến dỗ dự ngày dỗ của ông Định người ta cũng có thể vào xem được ngày dỗ và cô bác đến chúng như thế nào ngày ngày đây à, là ngày 27 à, quý vị 27 tháng 8 dù như ông nghĩ coi cái em già thôi nó mình bảy tuổi bước đó hát học lực trời hãy chúc đi ông già bảo tên thông nói với cô hãy đem bánh vào trong đồ nó dạ, sẽ để uh, để cho mấy em cô ba hiểu ý đồ của nó nên từ chối không vào thấy không dụ được cô ba nó mở lời cô ba nó nói rằng nếu cô anh không vào đồ nó sẽ cho lúc bỏ tù cô ba quả hồn buông sợ bắn bỏ chạy nó liền nắm tay cô ba kéo lại rồi nó sát vào nhưng hỏng cô mang vào đồ và cô ba cào cấu nhưng cũng không làm sao cho tự sự của cô quản rồi vừa lúc đó một người già râu dài xuống lột cái nó gặp vô lai nó gặp giờ không đi đó tới tập thể lên bờ ngồi dậy phát xuống ra đó nhưng không chịu bỏ bỏ thì điện một ngọn tay làm cho cái xuống ra xa thước đồng thời cụ già bầu thuyết một quả đấm thô sơn như trời giá ngay giữa hàng đã hắn hắn ngã xuống đất miệng thọt ra máu hắn la chối đối bọn lúc trong đồ nghe hắn la liền xích xuống chạy sang thì ông lão diều cô ba nhảy thuyền qua mấy đuôi ghe đậu dưới sông hộ con đã mất việc bọn lính đuổi theo nhưng muốn qua sông con lính chạy dọc qua hậu sắt đầu trận khi chúng qua được bên dưới sông thì không còn chỉ đâu bốn giá dài qua được bờ sông rồi ông chạy một đoạn cứ lơ ngang cổ mới đặt cô ba xuống mà người không chút mệt mỏi nào hết cô bay vừa có ý định ngỏ lời cảm ơn và hỏi ông là ai mà dám xông vào chỗ nguy hiểm để cứu cô vậy lúc nào video uh, buổi mình uh, quay uh, ngày uh, dỗ của cụ Nguyễn đến đây mình cũng xin uh, kết thúc nha quý vị thì mình uh, kính chúc tất cả tất cả mọi người được an vui và hạnh phúc thành công trong mọi lĩnh vực mình bye bye tất cả quý vị ạ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video sau